học sinh tổ chức thành băng nhóm không khác gì ngoài xã hội. Cách ăn nói thiếu giáo dục tràn lan trong môi trường giáo dục nhà trường. Một học sinh nào nên làm người trong môi trường giáo dục của Việt Nam được xem là kỳ tích. Quốc gia nào cũng có những mầm non tài giỏi, tuy nhiên nếu mầm non ấy được một nền giáo dục tốt nặn ra thì đấy là phúc đức cho xã hội. Mặc dù vậy, thực tế không ít người giỏi Việt Nam đã hành động trái ngược với những gì mà người đó có đạo đức có thể làm được. Tội phạm mạng Ngô Minh Hiếu đã từng bị tù ở Mỹ nhưng được chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam trọng dụng đưa về. Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 là một chuyên gia máy tính có năng lực. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, Ngô Minh Hiếu đã bị tòa án của quận tại Mỹ tuyên án 13 năm tù giam vì tội gian lận chuyển khoản, gian lận danh tính, gian lận thiết bị truy cập và 4 tội danh lừa đảo và lạm dụng máy tính. Theo lời khai của Hiếu với FBI, từ năm 2007, cho đến năm 2013, anh đã điều hành các trang web trực tuyến tại nhà của mình ở Việt Nam bao gồm Superkit.info và PhoneKit.me để bán các gói thông tin cá nhân bị đánh cắp. Các gói này thường bao gồm tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng và số định tuyến ngân hàng. Tuy nhiên vào năm 2020, Hiếu đầu quân cho Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Việt Nam là trung tâm trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Phía trung tâm cho biết họ đang trong quá trình tiếp nhận Ngô Minh Hiếu làm chuyên gia kỹ thuật. Ngô Minh Hiếu vốn là tội phạm, tuy nhiên chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần đạo đức, họ cần người giỏi và thực hiện được ý đồ của họ là dùng. Ý đồ của họ cũng không phải là ý đồ phù hợp cho đạo đức nên chính quyền đã không ngần ngại sử dụng những con người như Ngô Minh Hiếu. Thông tin FBI của Mỹ đang truy nã người Việt Nam Mới đây, mạng xã hội là dậy sóng khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên là Minh Quốc Nguyễn, có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Cáo buộc người này tham gia các vụ rửa tiền Bitcoin trị giá tới 3 tỷ đô la. Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc Minh Nguyễn, Minh Nguyễn Quốc và Minh Nguyễn James Smith, David Minh, vân vân. Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện cho mua và rửa tiền khoảng 3 tỷ đô la giá trị Bitcoin. Ông ta đã bị FBI truy nã vì tội rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ăn trộm danh tính. Tweet của FBI viết rõ tên Minh Quốc Nguyễn có dấu. Trên trang web của FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Vào năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Với con người mà giỏi đi theo con đường phạm pháp thì không giúp gì cho xã hội, bởi tội phạm là loại gây hại cho xã hội. Một người được học hành đến nơi đến chốn mà có năng lực như thế thì không thể nào làm không ra tiền được. Nếu làm việc chân chính, ông ta vẫn có thể làm giàu được, nhưng tại sao lại phạm pháp? Có lẽ điều này còn thiếu trong con người ông ta là giáo dục đạo đức giáo dục mục nát đang là nguyên nhân không nhỏ tạo ra các thế hệ có suy nghĩ lệch lạc tại Việt Nam. Chẳng phải vang gì khi mà đất nước rất ít khi sản sinh ra những cá nhân tầm cỡ, mà có khi được một người giỏi thì lại dùng năng lực hơn người để mà phạm pháp. Việc Nguyễn Minh Quốc làm điều như trên, tất nhiên anh ta phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Nhưng tiếc, một tiến sĩ có kỹ năng làm việc như thế, nó cho thấy một số trong thành phần trí thức của Việt Nam đang đi theo con đường lệch lạc